Cả lớp nhìn thấy màn hình của thầy chưa? Rồi ạ Rồi nhá Bây giờ chúng ta mở này, chương trình PowerPoint Đấy, thì cũng giống như là Excel thôi Thì khi mở lên nó gồm có những cái mẫu cho sẵn ờ, Rồi đây là cái mẫu trắng nhá Chúng ta nhìn thấy ở đây là một cái mẫu mẫu trắng Thế thì uh, trên này là thanh menu chính cũng giống như là trong uh, Word bao gồm có home insert design transaction ở à, cái phần này chúng ta gọi là transaction nó có thể là làm cho các chuyển động gọi là vui mắt chuyển động đây là chuyển động về nó lật cảnh nha các thứ còn đây là animation animation thì nó giúp chúng ta làm chuyển động các đối tượng bên trong của cái cái ừ, slide trình chiếu các em chú ý là cái slide này nó vừa với cái uh, máy chiếu của chúng ta khi mà chúng ta chiếu lên màn hình để uh, báo cáo một cái dự án của các em hay một cái đề tài hay là một cái um, uh, cái gọi là một cái gọi là đề án vân vân đồ án của các em khi mà kết thúc cái chương trình học uh, hay là bảo vệ cái đồ án của mình khi tốt nghiệp ra trường thì đây là gồm cái cái nội dung nó sẽ nằm trong cái khung trắng này Đấy. và cái này là nó luôn luôn là có một cái size cố định size cố định còn chỗ này là chúng ta phần slide sâu là chúng ta bắt đầu khi mà chúng ta ấn vào nút này thì nó sẽ chiếu cho chúng ta từng trang một chúng ta có thể điều khiển nó để nó đúng với tất cả mọi mọi phần mà mình muốn mình có thể xem từ trang nào đến trang nào đấy thế còn ở trên này là cái màn hình monitor thì chúng ta sẽ chọn ở ờ, uh, chọn cái màn hình nào mà chúng ta cần chiếu chẳng hạn lúc khi mà cắm cái máy chiếu vào cái máy chiếu người ta gọi là projector thì các em biết cái máy chiếu rồi đúng không ở cơ quan nào bây giờ cũng có nó thay cho máy chiếu phim ngày xưa đó còn review là cái phần là chúng ta thể xem trước rồi uh, dịch rồi ngôn ngữ vân vân ở phần view view thì cho chúng ta xem trước được những các trang rồi phần chuyển thành file PDF Đấy. thì trong trong cái à, file trong cái à, phần này chúng ta cũng có thể thiết kế những tờ rơi tờ gấp ở trên này cũng in được nói chung là cũng giống gần như là Word Đấy, nhưng mà nó nó bổ sung nhiều cái tính năng khác hơn nhằm mục đích cho chúng ta chiếu hình ảnh cái còn uh, ờ, ở về menu file thì các em chú ý nó cũng giống như mọi cái phần mềm à, mọi cái phần mềm kia cũng có mở đóng ghi cắt rồi xuất nhập và xuất ra ngoài dạng file khác rồi chúng ta cũng có thể là chọn option vân vân thì các em chú ý cho thầy như thế nhá thế thì chúng ta ờ, làm quen với nó ở đây thì trong phần insert thì của chúng ta là cũng có cái phần ờ, uh, các uh, hình khối vân vân à, các hình khối các em cũng có thể là ở ờ, uh, edit text chúng ta nhấp vào là chúng ta có thể gõ chữ bên trong được à, cũng giống như word word cũng vậy chúng ta nhấp chuột phải chúng ta chọn cái nút có tên là edit text thì chúng ta sẽ uh, đưa các uh, hình khối vào trong này phần edit point cũng giống như trong Word Đấy, để chúng ta có thể uốn vân vân đúng chưa giống chưa đấy để nói chưa giới thiệu sơ qua nhé à, chúng ta cũng có thể uốn được phần Word thì chúng ta cũng đã làm cách uốn rồi đúng không cả lớp alo vâng ạ đúng không thu anh vâng đúng rồi ạ đúng rồi nhá nó giống tương tự như thế còn phần phía trên này thì cho chúng ta là sắp xếp của đối tượng ra ngoài vào sau tức là cái bề mặt chúng ta chúng ta tưởng tượng có một cái trục vuông góc với màn hình thì cái nào nó ra ngoài cùng thì chúng ta nhìn thấy cái nào được chuyển vào trong thì nó sẽ bị lấp đi nếu mà không có gì ở ngoài nó trong suốt thì chúng ta nhìn thấy ở trong đấy, còn phần này là phần online là chúng ta biết là vùng này dùng để căn chỉnh các đối tượng đấy, đấy là cái bài của thầy nói giới thiệu là qua như vậy thế thì à, đây là một cái slide trắng trắng là gì ví dụ bây giờ thầy uh, bỏ hết đi bỏ hết đi thì các em nhìn thấy là bên tay phải chúng ta là nó sẽ hiện ra từng slide một ví dụ ở đây nhá slide trắng là nó chưa có cái gì hay chúng ta gọi là empty đấy là rộng chúng ta có thể là duplicate là nhân đôi slide hoặc chúng ta là dùng là copy và paste đấy ờ, chúng ta có thể là sử dụng là ờ, rất nhiều thứ ở bên trong này như là cái phần này là chúng ta thêm cái phiên section section là phần rồi chúng ta chọn layout thế thì cái bài đầu tiên này thầy muốn nói với các em trước khi trình bày thì chúng ta đây thầy xóa hết nhé nó chưa có cái gì ở đây khi mà ta nhấp nó mới ra thầy xóa hết đi đó thì đây là rỗng gọi là tài liệu rỗng không có một cái gì cả hay một tập tin rỗng nó chỉ xuất hiện ở bên trong cái khu cung này thôi cả lớp nhớ chưa rồi nha thì bây giờ uh, trước khi mà chúng ta muốn thực hiện một cái slide thì chúng ta sẽ có rất nhiều cái lựa chọn lựa chọn thứ nhất là các em chọn new slide Đấy. rồi cái này chúng ta chưa cái này là cái layout của họ nhá khi mà chúng ta mở ra nó có layout đầu tiên để cho chúng ta có thể là nhập văn bản Đấy. À, cái văn bản phía trên nó to văn bản phía dưới là nó nhỏ ví dụ như là chúng ta gọi là bài một bài đầu tiên à. thế rồi cái bài cái văn bản thứ hai là bài làm quen chẳng hạn như thế thì nó đưa cho chúng ta là hai hộp một cái hộp là uh, sub à, một cái hộp là title một cái hộp là subtitle cái title này nó to người ta mặc định cho mình để cho mình có thể là đánh một cái đầu bài lớn hay là cái giới thiệu bên trong là subtitle là những cái mục nhỏ bên trong Đấy. thế khi mà thầy xóa đi thì ờ, nhấp vào đây nó sẽ thành biến thành hình mũi tên bốn chiều thì chúng ta có thể xóa nó đi Đấy ta xóa hết đi đó. thì nó rỗng như này rỗng như này thế bây giờ thầy mới ờ, ví dụ thầy muốn làm một cái chủ đề mai trình chiếu chẳng hạn thì thầy sẽ duplicate chúng tất cả ta. đó. duplicate ví dụ thầy muốn mấy trang này trang mở đầu này trang kết thúc này ví dụ như thế hoặc là chúng ta có thể làm một cái uh, sự kiện nào đó như là làm làm trung thu cho các bé này trình chiếu này vân vân rồi chúng ta có thể làm một cái gì đó báo tường chuẩn bị ngày 20 tháng 11 hay ngày đoàn thành lập mà đoàn thanh niên cộng sản 26 tháng 3 thì chúng ta cũng có thể là tạo ra những cái này ở đây các bạn muốn bao nhiêu trang trình chiếu đủ nội dung các bạn thì các bạn nhấp duplicate ra cho thầy Đấy. toàn bộ cái này là trắng nhá alo cả lớp các em có nhìn <laughs> các em có nhìn thấy full màn hình không có thầy ạ rồi nhá à, ví dụ như là thầy muốn thêm nữa thì thầy thêm thêm thoải mái nhá đó thêm là hoặc là các em có thể dùng new slide thì nó tạo ra một cái cuối cái cuối thì bao giờ nó cũng có hai cái cũng có hai cái hộp trước cho mình Thế nhưng mà thầy đang nói là dạng trắng để cho các em có thể thêm sau rồi đến bây giờ thì chúng ta mới bắt đầu là thầy bắt đầu là hình dung ra cái mô hình của thầy là thầy muốn trang đầu tiên là trang giới thiệu trang cuối cùng là kết thúc một cái vấn đề nào đấy à, kết thúc một cái nội dung của một cái bài trình chiếu thì chúng ta để trang cuối cùng nhá trang ở giữa thì là nội dung trình bày thế nội dung trình bày chúng ta thì không phải là trang nào chúng ta cũng có một cái mẫu tương tự thế thì lúc đó nó giống như là format hôm trước thầy dạy trong Word ấy đó là chúng ta format chúng trước nhưng mà format ở đây là format cái hộp những cái vị trí mà chúng ta cần điền đó vị trí cần điền thì trước tiên là thầy muốn dạy các em cách là làm sao mà chúng ta phân phối nó ra thành từng phần một thì các em nhấp vào chỗ phía trên này nhấp trên này nhá nó có một cái đường kẻ màu đỏ này Đấy. chúng ta chọn là add section được chưa Đấy. chúng ta đánh chúng ta cái section này nó lại bao gồm nhiều trang ở đây thì chúng ta có thể đổi tên section Đấy. chúng ta đổi tên nhé ví dụ thầy đổi tên là phần mở đầu phần mở đầu để chúng ta hiểu là cái phần mở đầu chúng ta làm sau này chúng ta có thể thu nhỏ cái này lại để nó ra nhiều nó tạo thành những cái mở ra đóng vào như các kiểu như folder ở bên trong máy tính ấy các em hiểu chưa alo cả lớp nha yeah. rồi tiếp theo này chúng ta chọn vào đây chúng ta chọn accession hay là nút ở trên này cũng được đấy nút ở đây cũng vậy mà nút ở đây cũng vậy nha chúng ta chọn add rồi thầy chọn chỗ này thầy ghi tên nó đi thầy ghi là phần nội dung đó rồi đến phần cuối thì thầy ghi như này để phòng khi mà nhà trường yêu cầu chúng ta làm các phần đó thì chúng ta làm còn không thì thôi để chúng ta có ít thì chúng ta thôi nhưng mà nếu mà chúng ta thi thì chúng ta cứ làm bình thường di nêm nhé thế còn đây là cái ờ, nút xóa di mu vân vân thì các em có thể xóa section đi thì nó sẽ mất các trang bên trong section đấy đây thầy đặt là phần cuối đó cả lớp thấy chưa mở đầu nội dung này cuối này đấy để khi mà chúng ta làm nhiều section thì chúng ta chiếu đến đâu thì chúng ta chúng ta có thể chọn để chúng ta chỉnh sửa hay là chúng ta xem xem nội dung trước đó. đây các em nhìn thấy phần mở đầu gồm một trang phần cuối gồm ờ, phần cuối mấy trang nhỉ phần cuối một trang đúng không rồi nhá đấy là phần uh, thầy nói là để mà chúng ta có thể uh, collab vào đấy là chúng ta thu nhỏ lại chúng ta xpen ra mở rộng và thu nhỏ đấy ok chưa cả lớp dạ dạ lớp các em có hiểu không có có nhá rồi với phần mở đầu này thế bây giờ thầy mới áp dụng cái slide à cái cái ờ, giống như là word mà mình hôm trước mình đặt đấy thì trong ờ, powerpoint thì nó sẽ do chúng ta là áp đặt cái layout layout của chúng ta vào ví dụ cái phần mở đầu thầy muốn là chỉ có hai cái này thôi Đấy, ok nhá phần nội dung này phần nội dung thầy muốn trình bày uh, title và nội dung content của cái trang 1 thì thầy sẽ áp dụng cái này thì chúng ta nhìn thấy là hai hình khác nhau một hình này đấy một phần nội dung đây cái thứ ba các em muốn áp dụng là thầy muốn nói về hai nội dung đấy, thì thầy chọn là hai nội dung đấy thì gồm có phần giới thiệu và phần hai nội dung trình bày trong đây bây giờ cả lớp đã hiểu ý nghĩa của nó chưa alo rồi rồi nhá đấy cái này là người ta hay hỏi thi lắm và trước đây chúng ta chẳng hiểu nó là cái gì chúng ta cứ đánh bừa nó đi chèn lung tung nhưng bây giờ thầy muốn là phần so sánh thì thầy chọn comparison nó cũng chia làm đôi cho chúng ta gồm có cái tiêu đề nhỡ hai bên và phần bên trong là nội dung rồi phần thứ năm thầy lại muốn áp dụng là uh, content and caption tức là phần nội dung và phần trình bày Đó, thầy chọn này đây rồi phần thứ sáu thầy lại muốn thầy thay đổi bởi vì chúng ta không làm một cái nó nhiều không làm một cái layout nó sẽ nhàm chán đây chúng ta lại chọn phần picture và caption cho cái picture đó rồi phần cuối thì thầy lại muốn là làm section and header phần và phiên và tiêu đề Đấy. ở phần cuối thì chúng ta muốn trình bày theo một cái dạng à, các em có thể dạng trắng cũng được mà dạng nào cũng được phần kết luận cuối cùng chúng ta chọn đây Đấy. thế thì mỗi một phần nó như cái khuôn cho chúng ta đặt vào rồi alo cả lớp hiểu ý thầy chưa alo vâng à, có nhá đấy nó phải khoa học nó phải trình tự như vậy đúng không rồi thế bây giờ chúng ta sẽ đi um, trình bày một cái nội dung là phòng chống covid chẳng hạn đúng không à, thì thầy lấy một cái bài báo nào đấy để thầy thầy làm ví dụ tất nhiên là không phải là thầy làm để nghĩ ra nhưng mà bây giờ thầy sẽ tìm một cái bài báo nào đấy làm ví dụ các phương pháp ờ, phòng chống dịch đúng không phương pháp phòng chống dịch à, thầy lại phải dùng một cái máy tính khác để thầy lấy cái nội dung à, rồi ok thế phần mở đầu thầy sẽ cho là ở ờ, các phương pháp phòng chống dịch à, chúng ta có thể đánh vào đây là phương pháp phòng dịch covid đó đấy là cái tiêu đề đúng không rồi sau đó thì các em sẽ sử dụng là font chữ ở đây trong hôm này như là trong word các em có thể là chọn uh, chữ màu đậm hơn chúng ta cho ra giữa đó ra giữa rồi chúng ta có thể cho nó một cái màu hoành tráng lên vào đây chẳng hạn tùy các em chọn nhé đó ok chưa rồi các em có thể chọn font chữ đậm hơn trong đây à, chúng ta chọn font nó phù hợp nhé được chưa alo cả lớp cả lớp hiểu chưa rồi rồi ạ rồi bây giờ nhá chúng ta tiếp tục thêm vào đây nội dung này nội dung này thì chúng ta thêm vào chỗ này là cách bảo vệ người thân và người khác đúng không rồi trong nội dung ở dưới à, nội dung ở dưới thì chúng ta sẽ cho một cái nội dung vào bên trong này đó tất nhiên là ở ờ, khi mà trình bày một cái slide thì chúng ta nên ờ, nên làm sao cho nó nhỏ lại và nó vừa khớp vào trong này nó đừng to quá chúng ta chỉnh cỡ kích thước đó cỡ kích thước à, và chọn font chữ sao cho là cái nội dung này được đầy đủ vào trong này còn chỗ này thì nó hơi to à hơi nhỏ thì các em có thể cho to lên để cho nó vừa khớp với nó Rồi. ta cho chọn font chữ khác nhé đây thế thì ở cái vùng này cái này bây giờ chúng ta mới bây giờ chúng ta thấy là trong đây thầy lại nói là hai hộp nhá một hộp mình đã chèn rồi thì thôi nó là chữ trong đây các em có thể insert bảng này insert tranh này Đấy. rồi chúng ta có thể insert tranh chẳng hạn bây giờ thầy ờ, thầy ờ, thầy tìm một cái bức tranh nào đấy để chúng ta để chúng ta chen vào các lớp chú ý là tranh về covid đúng không ví dụ như thế thầy muốn ờ, lấy một số bức tranh về phòng chống covid chưa lên AI mà nó đã đẹp rồi đúng không tức là chúng ta làm rất là khoa học cả lớp hiểu chưa alo Đấy. rồi bây giờ thầy sẽ chọn một cái bức tranh nào đấy à, thầy uh, lưu nó vào ok rồi bây giờ các em nhìn vào đây nhé bây giờ thầy mới nhấp vào chọn cái mục này thầy chọn vào đây nếu mà các em chọn online ví dụ tranh online thì các em nhấp vào đây đấy còn chèn video thì các em chọn vào đây cả lớp hiểu ý thầy chưa alo nó có biểu tượng cho chúng ta đây tắt nhá rồi bây giờ thầy chọn picture à, thầy chọn picture đây thầy chọn một cái nhá à, thế thì các em nhìn thấy là cái bức tranh đó đã được vào và các em căn chỉnh cho nó vừa khớp đó. rồi chúng ta ghi bên này dòng chữ cho tiêu đề là bảo vệ các thành viên trong gia đình ạ rồi các em có thể sử dụng ba phím Ctrl Shift và phím lớn hơn à, giống như trong Word thôi tất cả đều làm giống các nút đều giống như vậy alo ờ, à, đây đây là thầy đang làm trong ví dụ của cái 4 đúng không Đấy, 4 ví dụ 4 quên thầy lúc ấy thầy lại nhấp vào lại ra phải nhấp vào phần uh, thứ hai thôi không sao ta có thể kéo cái này lên đặt lên này Đấy, thì cái số 2 nó lại thay lên trên alo cả lớp nhìn thấy rõ chưa Ờ, các ờ. ờ, em thấy thầy nói ờ, có logic và nó có chuẩn không? Đấy. À. Rồi, bây giờ các em có thể chọn một cái font chữ nào đó sao cho nó hợp lý. Um, font chữ này đẹp đúng không? Rồi thầy chọn cái này. Thầy cũng chọn xuống cho đẹp hơn. chúng ta đã biết cách thiết lập một cái layout trông nó cũng được đúng không xong đấy đến cái thứ hai thứ hai thì các em sẽ làm sao cho nó hợp lý với cái ta chỉ cần là một cái tiêu đề trên này và nội dung à, <coughs> rồi thầy lấy ví dụ nhé chúng ta sẽ lấy vào đây chúng ta cho vào đây là hãy tiêm chủng à, sau đó thì các em các em đưa vào cuối các em xóa đi để cho nó vào giữa nhá đưa vào cuối vì nó còn các dòng empty nữa à, dòng trống sau đó thì các em sẽ copy cho thầy thấy cái phần tiếp theo phần nội dung nội dung mà nhiều quá là các em phải nhân thêm trang chứ đừng nhét tất cả vào nhét tất cả vào thì chúng ta sẽ nhìn nó rất là dối ví dụ như này à, các em có thể di chuyển này lên xuống nhá ngoài cái việc mà nó đặt cho mình trước thì mình cũng phải là di chuyển để cho nó vừa khớp với mình rồi đấy là xong cái phần à, thầy muốn nói những cái phần đây là là phần layout thế bây giờ đến cái phần uh, phần giống như trong word gọi là paragraph phần này là phần dàn dàn cho nó khớp Đấy, thì các em cũng thấy là ở trong đây cũng có là lề trái lề phải lề trái lề phải rồi các em cũng có phần uh, khoảng cách dòng chúng ta có thể đánh vào là 1.3 chẳng hạn ok chưa đấy thì nó sẽ thưa ra nhìn nó đẹp hơn alo cả lớp ơi có hiểu có nghe thầy không có có nhá rồi trong đây thì các em nhìn thấy nhá Inden là thụt đầu dòng Align là căn trái đây là toàn bộ căn trái thế mà các em chọn là căn phải hay là chọn căn đều thì chúng ta chọn justify còn căn giữa là center Đấy, còn này là dàn đều nó chọn này Đấy, thì tất cả là nó bằng phẳng đây là chúng ta đây là chúng ta copy chữ cho nên là nó nó không theo format đúng không bây giờ chúng ta phải sửa Đấy được chưa thế thì ở đây nó cho chúng ta cách để chúng ta có thể đây bây giờ chúng ta nhìn thấy là trên này gồm hai hộp một hộp tiêu đề và một hộp nội dung Đấy. đấy là để cho các em khai thác rồi đến phần tiếp theo đây là thầy đang nói nhá rồi thầy muốn là chèn uh, background tức là background ở phía dưới đấy để chúng ta có nền thì các em chọn cho thầy vào đây chọn chỗ này đây nhé chọn đây Đó. chọn đây thì các em sẽ chọn là format nền Đó. thì ở đây chúng ta đang chọn là solid là đặc cũng giống như phần kia thôi gây liền là tô tô từ màu xanh sang màu Đấy, thì chúng ta có thể điều chỉnh là điều chỉnh cái con trượt đó phần chèn nền là một cái nền nền uh, ờ, bức tranh nào đấy thì các em có thể chọn vào đây chẳng hạn như là uh, thầy chọn máy bay thì nó sẽ chui xuống dưới alo cả lớp thầy thích không rồi thầy chọn kem thì nó chui kem đây thầy lấy ví dụ alo các em hiểu chưa rồi ạ rồi nhá à, ok rồi bây giờ các em lại muốn cái nền nó mờ đi thì các em chọn cái trượt là transparency Đấy. thì là ở dưới nó mở ok chưa cả lớp Đấy. thế là các em đã làm được những cái mà mình cần ví dụ bên này cũng vậy Đấy. rồi chọn rồi ta để làm nền cho nó ví dụ như thế để thấy đây và nhìn cho nó đẹp mắt rồi phần mở đầu các em cũng cho nội dung vào Đấy. còn phần tiếp theo thì chúng ta là tránh xa đám đông vân vân giữ khoảng cách bao nhiêu ở đây ví dụ thầy đấy để cho làm vào đây rồi các em cho chuột vào đây các em xóa delete nhé để nó vào giữa còn nó tràn lên phía trên nhớ chưa cả lớp Đấy. tất nhiên là trong cái chỗ này là họ làm viên trang web cho nên là phải copy là nó cứ sọc sạch một chút chỗ này thì các em cho thêm nội dung vào hoặc là chúng ta không cho thì cho bên này đó. rồi chúng ta có thể cho chèn bức tranh khác vào đây ờ, thầy không chưa có tranh covid thì thầy sẽ tạo ra một cái này nhá đó. rồi đấy là những cái mà chúng ta đặt layout cho cho cái chương trình này Đấy. đặt xong thì chúng ta thấy nhàn hơn chúng ta làm nó có hộp trên hộp dưới như thế nào do chúng ta cần rồi bây giờ chúng ta lại chèn cho nó một cái màu đây em lựa chọn màu màu nó cũng giống chỗ kia thôi chúng ta chọn file đó thì màu nó nhẹ nhàng chúng ta có thể lấy cái một cái bức tranh mà liên quan đến covid nằm lên ở phía dưới hoặc nếu các em không thích thì các em chọn màu không thích thì chúng ta chọn màu nhé Đấy. màu gì thì các em muốn thì các em chọn vào alo cả lớp hiểu chưa được được chưa Đấy, thầy nói ít nhưng mà hiểu nhiều rồi bây giờ chúng ta lại muốn chèn thêm cho nó một cái đường kẻ nằm ở giữa chỗ này thì các em lại chọn vào đây em chọn cái đường line à, các em kẻ ra cho thôi giữ ship kẻ ngang nhé Đấy. được xong cái thì nó hiện luôn format hoặc là chúng ta nhấp chuột phải chọn format cũng được ok chưa cả lớp Đấy. rồi bây giờ chúng ta sẽ cho đường line này tăng lên à, thầy cho đường tăng lên thầy cho kích thước chiều rộng của nó tăng cao lên à, thì chúng ta có thể à, tạo những cái đường kẻ đẹp cho nó ta có thể chọn à, màu sắc các em thích alo cả lớp hiểu ý thầy chưa ngon chưa rồi ạ ngon rồi đúng không thì học cái này nó cũng nhanh thôi mà nghĩa là chỉ trong vòng hai ba buổi là là các em biết làm hết đấy là phần thầy đang nói phần bài 1 bài 1 thì nói này bài sau thì kỹ hơn bài sau thì còn chèn những cái mà, những cái đối tượng ra đây ta còn phải căn chỉnh thẳng hàng uh, sao cho nó đẹp mắt hơn đó thế còn tất cả những cái gì các em muốn cho nó vào các em đánh chữ thì các em đều đều làm được ví dụ ở đây thầy muốn muốn muốn cho một cái màu cho một cái này đó cảnh báo chẳng hạn ví dụ như này nha đây đây ví dụ thầy lấy ví dụ thôi thì ở trên này nó lại cho chúng ta chọn màu chúng ta thích màu gì chúng ta cho đấy để chúng ta có thể chọn màu sắc khác nhau nhưng mà đây là những cái hộp cho trước thôi các em muốn thêm màu nó đỏ hơn chúng ta cho vào đây Đó. rồi chúng ta muốn nó không có đường viền thì các em chọn như gốt thôi no line đó. sau đó bây giờ các em lại thắc mắc là làm sao để làm sao để chúng ta có thể cho chữ được vào trong này thì thầy lại mách các em là các em nhấp chuột phải các em chọn edit text đấy. chúng ta ghi là cảnh báo à, thầy chưa đành bật tiếng việt bị tắt đúng không à, chúng ta lại có thể đó là cảnh báo à, rồi chúng ta có thể chọn font chữ về hôm cứ về hôm thì các em lại có chữ luôn đúng không rồi chúng ta có thể đó. ok chưa cả lớp alo các em rồi ạ dạ. nhá tức là trong cái phần này thì chỉ chủ yếu là thầy cái gì các em truyền ra cũng được hoặc là chúng ta có thể uh, nhắn một cái lời nhắc vào đây Đấy, chúng ta vẽ ra Đấy, đây là biểu tượng của nó đúng không Đấy, chúng ta có thể xoay cho nó vào đây Đấy, chúng ta xoay nó vào đây xong rồi các em có thể cho nó một màu nào đó Đấy, sao ghi là hãy làm theo hướng dẫn đây là thầy dạy cơ bản còn các em có thể làm đẹp hơn thầy rất là nhiều cái đấy là đương nhiên rồi cả lớp hiểu chưa alo được chưa cả lớp vâng ạ à vâng ạ nhá thì uh, học sang phần này tí nữa uh, đến cái bài mà chúng ta còn thiết kế được những cái tờ rơi tờ gấp ở trên này cũng bằng công cụ này còn để cũng đẹp hơn trong Word đó rồi bây giờ cả lớp uh, thực hành được không vâng có nhá thực hành cho thầy một cái bài ngắn thôi độ khoảng năm sáu trang thôi với một chủ đề gì đấy mà các em cần chủ đề nào đó các em tự nghĩ ra cho thầy đó. và các em sẽ chèn à, tranh này format tranh này rồi chèn đường kẻ này format chữ này chỗ này nó hơi dày thì các em có thể vào đây này đó. các em cho thầy lên 1.4 này đó. thì nó nhỏ lại đúng không nhìn cho nó thoáng ra chứ không phải là để nhét vào nó dày ú lên alo cả lớp được chưa rồi rồi rồi chúng ta lại còn biết làm cho nó có nền này đấy nền này vân vân khi mà học xong cái word kia thầy dạy kỹ rồi thì cái nào các em cũng có thể làm được đúng không đấy, cái này có nền khác nhá mỗi một tranh à, mỗi một slide là một cái khác rồi thế sau khi xong rồi hoàn thiện rồi thì các em uh, trình chiếu nó đúng không Đấy. Ờ. trình chiếu Đấy. Ờ. trình chiếu nó sẽ phun màn hình nhá Đấy. đây là mới dạng gọi là trình chiếu đơn giản nó chưa chạy chưa nhảy đúng không alo cả lớp thấy chưa đấy dạ. thầy trình chiếu được ba trang ngon lành thế bây giờ mình lại uh, quay về quay về mình làm quay về làm ví dụ uh, cái này uh, các em muốn nó nhảy nhót hay làm gì đó thì các em chọn vào chức năng này uh, ví dụ như là cái này các em muốn nhảy nhót nó là ở đây là nhảy nhót của cá chác Đấy. nó chạy lên ngược lên rồi nó chảy ra làm đôi Đấy à, rồi nó ngẫu nhiên à, rồi nó à, ờ, những kiểu cắt phát cái này là chuyển xuống đó các em áp dụng luôn vào của cả trang cũng được cả lớp hiểu chưa ở nhá rồi thì các em chú ý bên này này cái on mouse click có nghĩa là khi chúng ta kích chuột trong lúc trình chiếu nó sẽ thực hiện rồi chúng ta sẽ đặt vào đây là ờ, sau bao sau bao nhiêu giây thì nó là độ trễ nhưng mà ở đây chúng ta muốn là nó chạy trong khoảng bao nhiêu giây thì các em có thể đánh tăng này lên các em cho nó là 30 giây Đấy. thì nó nó sẽ chạy vào đây cả lớp hiểu ý này chưa alo rồi cái này là thử áp dụng cho toàn bộ cái này là áp dụng cho toàn bộ thì chúng ta ấn vào đây nhưng mà thầy áp dụng cho một trang thì thầy đặt giờ vào đây Đấy. sau đó thì chúng ta lại vào đây chúng ta chọn Đấy. trang một là rỗng nhá thầy nhấp chuột Đấy. rồi nhưng mà thầy chưa chưa đặt cho chúng đúng không ok Đấy. ví dụ ở đây thầy muốn nó đặt thật cho nó ấy. ví dụ ở đây nhá thầy muốn là full over đó. sau đó thầy đặt cái này cao lên 30 ờ, thầy nhấp vào nút này đó. nhấp vào nút này thì các em có thể ấn F5 là nó chạy cái máy của thầy nó bị lỗi ở ờ, cái màn hình bao giờ nó phải lên cái cái ờ, bằng máy chiếu nó mới thực hiện được vì ở đây là trên màn hình thiết kế ờ, là chúng ta sẽ đặt ngày giờ vào đây nhá à, đặt đặt giờ chạy đấy chúng ta chỉ đặt xem ở đây thôi đây cái này giống như màn sân khấu đúng không đó đó rồi chúng ta để chọn loại gió chẳng hạn đấy cuốn đi rồi ờ. ok các em nhìn thấy là khi thầy áp dụng nguyên tắc thì toàn bộ bách cao giống nhau chúng ta chọn về nhé à, đây là áp dụng cho nó giống nhau còn áp dụng ở đây cơ à, thì nó mới chạy như thế rồi bây giờ các em các em sẽ thực hành cho thầy từ đầu cho đến cuối cái phần bài dạy này hôm nay xong lát nữa thầy ờ, lại nói tiếp bây giờ cả lớp đã có chương trình ờ, powerpoint chưa có rồi ạ rồi thế bây giờ các em làm nhá làm chủ đề nhá ok chưa alo cả lớp ờ không bạn nào nghe thấy thầy nói à vâng ạ vâng ạ mới có mấy bạn còn một số bạn là vào trong là ngồi xong rồi để đấy đi uh, ăn cơm chẳng hạn là đi nấu cơm à có bạn nào đi nấu cơm ở đây không Hồng Ngọc dùng điện thoại nhá Hoàng Sơn dùng điện thoại nhá Thế định không hoảng nữa à Thầy ơi em dùng điện thoại nhưng mà em để máy tính bên cạnh ạ à, Tại vì cái lo điện lo máy tính của em của em rõ ạ thế um, màn hình bé thế thì làm sao mà ừ, nhìn thầy làm được không lên một việc là được mà thầy để ngang điện thoại ạ ừ ok nha thì các em phải làm tất cả các mục mà thầy vừa vừa nói cả format chọn font chữ chọn màu sắc vân vân à, các em làm cho thầy một lúc nhá ok chưa cảm vâng ơn ạ rồi ok nhá you are now muted ôi con con đừng chửi bố mà phải tội nhá con là con gái bố có nói thế nào thì là con đấy là đấy là đạo đức hiểu chưa ờ nhưng mà tôi biết là bố này You are now unmuted. Xong chưa cả lớp? Alo các em. Chưa thầy ơi. Ừ, thì các em cứ làm đi miệt mài làm cho đẹp vào. Đấy bài hôm nay thầy dạy như thế. À bây giờ thầy ghi tạm video này vào để các em uh, học trên YouTube nhé. Vâng ạ.